Chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng xoay kèo cũng như là việt Dũng bóng đá Nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã kèo cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất cho anh em có thể tham khảo và đầu tư Thì như anh em thấy là trên ờ, kênh Dũng xoay kèo ngày hôm qua Dũng lên cho anh em một số cái video về cái trận đấu của thằng ờ, Newcastle rồi à, Juventus và West Ham thì anh em lần lượt coi cho mình những cái mã kèo ở ngày hôm qua thì ở ờ, trước mắt là trận đấu của Brighton được chấp 0.5 thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Brighton được chấp 0.5 ở trong trận đấu này nhưng ở ờ, gần cái giờ bóng lăn ấy, thì mình thấy nhà cái nó niêm yết lên thành mã kèo Newcastle chấp 0.75 thì ngay lập tức mình đã khuyến khích anh em đầu tư qua mã kèo là Newcastle chấp 0.75 ở trong trận đấu này bởi vì chắc chắn ở trong trận đấu này nó phải có một cái lợi thế gì đó nên nó mới đưa ra mã kèo cao hơn là cái mã kèo cũ mình đưa ra ở video là 0.5 thì thực sự rất là may mắn khi mình mình đã kịp chuyển cho anh em qua mã kèo là newcastle.0.75 ở trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư và thắng với tỷ số cách biệt lên tới là 4-1 và cũng đó là ăn được mã kèo là uh, tài 2.5 và cũng đó là ăn được mã kèo newcastle.0.25 ở trong hiệp 1 thì uh, cũng như còn về cái trận đấu của thằng Juventus thì ở trong trận đấu mình đưa cho anh em mã kèo là Juventus được cộng 0.25 và tài 2.25 thì đã ăn được nửa của mã kèo châu Á của Juventus được cộng 0.25 và gây cái nửa má kèo tại 2.25 nhưng mà đã ăn được má kèo là tại góc 9 ở trong trận đấu này thì coi như là ba má thì đã ăn được một má và hòa hòa tiền hai má kia thì còn về cái trận đấu của thằng AZ đối đầu với West Ham thì mình đưa ra cho má kèo là AZ và cùng đó là xỉu 2.5 thì đã gãy má kèo AZ và ăn được má kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này thì coi như là tất cả những má kèo thì đầu nữa hầu như là tập trung vào trận đấu của thằng Newcastle thì xin chúc mừng những anh em nào mà đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua cũng như là Chúc mừng những em ở trong nhóm của Việt Dũng đã ăn rất là rực rỡ với những mã kèo ngày hôm qua Dũng gửi vào trong nhóm từ uh, mình hay nói với anh em á là từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu diễn ra thì Dũng sẽ gửi những mã kèo vào trong nhóm để anh em để tham gia vào đầu tư chứ không phải uh, anh em đầu tư theo những cái mã kèo mà Dũng đưa ra trên kênh YouTube này bởi vì những mã kèo Dũng đưa ra trên kênh YouTube chỉ mang tính chất cho anh em tham khảo mà thôi chứ chưa phải là cái mã kèo cuối cùng Dũng đưa ra cho anh em để tham gia vào đầu tư thì cũng như là anh em nào hiện tại còn chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một uh, à, trang chơi uy tín uh, thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hạ cầm Dũng soi kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái mắc kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho anh em thể tham gia đầu tư và có thể về bờ một cách nhanh nhất thì còn quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay thì Dũng sẽ đưa ra cho anh em một số cái nhận định về trận đấu ở trong khuôn khổ La Liga đó là chẳng uh, Yuna thi đấu với uh, Villarreal thì anh em thấy là trận đấu này được diễn ra vào lúc 19 giờ của ngày 20 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong trận đối đầu này thì phần sân của đội chủ nhà Girona có thể dành cho mình được một cái chiến thắng để và có thể nâng cho mình cái thứ hạng ở trên bảng xếp hạng hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái thông tin cũng như là đưa ra những quan điểm để chốt ra những mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong trận đấu đối đầu tiên Trước khi mà bước vào video ngày hôm nay thì anh em có thể để lại cho Dũng một lượt like cũng như là, là một lượt đăng ký kênh trên kênh uh, Dũng soi kèo cũng như là Việt Dũng bóng đá để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em để xem và tham khảo. Thì uh, bây giờ à, trước hết mà bước vào những thông tin đó thì anh em của mình đã qua cái mã kèo nhà cái sẽ đưa ra cho trận đối đầu này thì trước hết về mã kèo là cực chấp toàn trận thì phần sân của Girona sẽ được uh, đội khách Villarreal chấp mức chấp là 0.25 anh em bỏ một vào đội chủ nhà ăn được 0.84 anh em bỏ một vào à, kèo à, Villarreal thì ăn được 1.08 trong khi đó kèo tài xỉu chỉ niêm yết ở mức là 2.75 mà thôi anh em bỏ một vào kèo tài ăn được 0.82 cũng như là ăn anh em mà bỏ một vào kèo xỉu thì ăn được 1.08 và anh em thấy về cái mã kèo ờ, cược chấp hiệp 1 thì là Hyuna đội ờ, được đứng ở cửa trên khi mà anh em thấy là sẽ là kèo đồng cũng như là kèo tài xỉu một được niêm yết ở mức là một trái hoa và ở trên trang thì chắc chắn còn những cái mã kèo khác như là uh, kèo cực chấp uh, cả hai đội ghi e bàn cũng như là không ghi bàn hoặc là tỷ số cách biệt đội thắng ngược dòng và kèo góc và kèo thẻ thì hai mã kèo đó thường mình hay nói với anh em là từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra thì nhà cái sẽ niêm yết lên sau để cho anh em thể tham khảo đầu tư sau còn hiện tại ở trên trang thì chắc chắn chưa có niêm yết cho anh em mã kèo góc và kèo thẻ nhưng ở trong video ngày hôm nay chúng sẽ chốt cho anh em mã kèo về à, mã kèo góc và kèo thẻ cho anh em thể tham gia vào đầu tư và anh em thấy là ở trong uh, trên trang thì sẽ có một cái uh, mã kèo đó là cược xuyên một trận thì ở trong cái mã kèo này thì anh em thấy là có thể chọn được những cái mã kèo xuyên khá là uh, tốt cũng như là đưa ra những tỷ lệ ăn khá là cao và cùng đó hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu hoặc có chưa có cho mình một trang chơi thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele à, cũng như là cái số Zalo Dũng đang để trên màn để anh em thể tham gia đầu tư cùng với nhóm của Việt Dũng cũng như là không phải phụ thuộc vào những thằng thầu thằng có bên ngoài. Ví dụ anh em thấy ở trên trang nó limit cho anh em mắc kèo là tài 2.75 ăn được là 0.32 thì nếu mà anh em mà chơi ngoài thầu ngoài cò thì nếu mà anh trên trang ăn 0.82 thì ngoài thầu ngoài cò chỉ cho anh em ăn 0.7 mà thôi thì như vậy anh em bỏ đủ ra nhưng mà ăn rất là ít thì rất là thiệt thòi cho anh em cũng như là anh em phải vô một mã kèo rất là sớm từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ chứ mà bọn thầu còn có không thể nào mà chờ anh em có thể sát cái giờ bóng lăn mới chốt cho anh em những mã kèo để anh em có thể tham gia đầu tư được chính vậy đấy là những cái thiệt thòi cho anh em thứ nhất về tiền like tiền phí thứ hai là về cái à, việc mà anh em vỗ một cái mã kèo rất là sớm nên dũng luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì còn bây giờ anh em cùng mình quay lại đến những cái thông tin liên quan đến trận đấu ngày hôm nay thì uh, trước hết thì anh em thấy này về cái phần là bảng xếp hạng thì phần sân của đội khách Villarreal đang có cho mình vị trí thứ năm nhỉnh hơn phần sân của Girona ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng La Liga mùa này thì à, Villarreal sau khi mà trải qua là 34 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình là 57 điểm và đang cách biệt với vị trí thứ 7 của Girona là khoảng 9 à, điểm thì Girona cũng trải qua cho mình là 34 vòng đấu mà chỉ có cho mình là 48 điểm mà thôi hiện tại đang cách biệt với Real Betis lên tới là 7 à, điểm số nên cái việc mà phần sân của Girona có thể lọt vào vị trí thứ 5 ở trên bảng xếp hạng ở trong mùa giải năm nay thật sự rất là khó thì anh em có thể thấy là về cái hàng công của hai đội bóng này thì thi đấu khá là tương đồng nhau khi mà đều có cho mình là từ 52 bàn thắng cũng như là 54 bàn thắng nhưng mà về à, phần à, hàng thủ ở trong cái mùa giải năm nay của hai đội bóng á, thì phần sân của à, Villarreal đang thể hiện tốt hơn khá là nhiều khi mà chỉ để thủng lưới là 35 bàn mà thôi và chỉ nhiều hơn phần sân của Real Madrid là 3 bàn bàn để bị thủng lưới trong khi đó phần sân của Guyana vậy để bị thủng lưới lên tới là 48 bàn ở trong mùa giải năm nay thì anh em có thể đánh giá qua về à, những cái thông số ngày hôm nay khi còn về những cái trận đấu đầu gần đây nhất của hai đội bóng này thi đấu ở trên cái đấu trường Liga thì phần sân của Giona thì đang có cho mình là hai trận thua và cùng đó là một trận hòa à, xin lỗi là ba trận hòa trong khoảng là 10 trận đấu gần đây nhất và chỉ có cho mình là 5 trận chiến thắng trong khi đó phần sân của Villarreal thì có tới cho mình là ba trận thua và có là một trận hòa và ngược lại thì có cho mình tới là 6 trận chiến thắng ở trong cái mùa giải năm nay thì anh em có thể thấy là càng về cuối mùa giải thì hai đội bóng này thi đấu càng tốt khi mà phần sân của Girona thì ờ, không được đánh giá quá là cao nhưng mà càng về cuối mùa giải ấy, thi đấu càng tốt khi mà anh, em có thể thấy là thắng được Real Madrid với tỷ số là 4-2, thắng Sevilla với tỷ số là 2-0 và thắng với Mallorca tỷ số là 2-1 và thắng ờ, à, hòa cầm hòa được Real Madrid với tỷ số là 2 đều. Trong khi đó phần sân của ờ, Villarreal cũng không tỏ ra là yếu kém khi mà những cái trận cuối mùa giải năm nay ấy, thì đang có những cái trận chiến thắng cách biệt lên tới là 5-1, 3-1 và 4-2 thì anh em có thể điểm qua cho mình những trận đấu gần đây của hai đội bóng này để xem những mã kèo nhà cái đưa ra là mã kèo như thế nào về phần sân của Girona khi mà chạm trán với Real Sociedad thì à, Real Sociedad đưa ra mức chấp là một trái hoa thì chắc chắn Girona đã thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đối đầu này và anh em thấy một số thống kê ở đây thì à, về các mã kèo thẻ thì anh em thấy là sẽ có một thẻ đỏ phần chân của Girona nhưng mà có tới là 9 thẻ vàng được đưa ra cho cái trận đối đầu này thì cái số lượng thẻ gần ngang bằng cái số lượng phạt góc ở trong trận đối đầu này khi mà chỉ có là 11 phạt góc đưa ra trong khi đó về cái trận ờ, đối đầu trước đó khi mà chạm trán với Maloka thì uh, thắng với tỷ số là 2-1 và chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 mà thôi. Thì anh em có thể xem qua về trận ờ, đối đầu trước Seola một đối thủ cũng đang có cho mình ở trên cái cúp C2 thì hiện tại đang lọt vào chung kết thì Gimna đã thắng với tỷ số là 2-0 và Sevilla đưa ra mức chấp là 0.5 còn về trận ờ, đối đầu trước đó trước Real Madrid thì uh, thắng với tỷ số là uh, ờ, 4-2 thì em thấy là Real Madrid đưa ra mức chấp là 0.75 và Gimna thắng cách biệt lên tới là hai bàn thắng còn khi mà về phần sân của Villarreal thì anh em có thể xem qua tháng 5 1 trước à, à thế Club thì anh em thấy là trong trận ờ, đối đầu này thì uh, vậy Villarreal chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 mà thôi và đã thắng cách biệt lên tới là 4 bàn thắng thì bàn thắng cuối cùng được ghi ở phút ngay thứ 90 của cái hiệp 2 và những cái thông tin khác được uh, niêm yết ở đây thì trong trận đối đầu này có tới là 12 phạt góc được đưa ra cũng như là 7 thẻ vàng được rút ra. Còn về cái trận hòa trước uh, Valencia, một đối thủ không được đánh giá cao trong mùa giải năm nay thì anh em thấy là đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thua cái à, đã giúp cho Villarreal thắng lợi kèo châu Á trong uh, trận đối đầu ngày hôm nay. Và anh em thấy về cái mã kèo thẻ thì anh em thấy là hai ngày thi đấu với nhau cũng có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới là 6 thẻ vàng được rút ra ở đây. Và anh em thấy là về một số con số thống kê ở đây được niêm yết thì hai này mà thi đấu với nhau ở xin là hai này mà thi đấu ở trong cái đấu trường Liga thì hầu như ờ, là những trận đối đầu gần đây nhất thì có nhiều hơn 10,5 phạt góc cũng như là có nhiều hơn 4,5 thẻ và cũng có nhiều hơn 2,5 bàn thắng vậy thì về cái việc mà này mà đối đầu với nhau ấy thì anh em có thể thấy ở cái à, giải đấu Liga thì có lần à, Villarreal thắng với tỷ số là 1-0 và trước đó ở năm 2019 thì Villarreal cũng thắng với tỷ số là 1-0 còn về à, cái việc mà thi đấu ở trong cái cúp nhà vua Tây Ban Nha thì Villarreal là thắng với tỷ số là 3-0 và 1-0 thì trong 4 trận đối đầu gần đây của hàng này ở trên mọi đấu trường thì tất cả chiến thắng thuộc về phần sân của Villarreal thì anh em có thể xem qua cho mình những cái trận đối đầu này để xem nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là bao nhiêu thì ở trận đối đầu gần nhất thì Villarreal thi đấu trên chính cái sân nhà của mình đưa ra mức chấp là 0.75 và thắng được nửa kèo cho quá trong trận đối đầu này và anh em thấy là cái bàn thắng nâng tỷ số lên thành 1-0 ở ngay phút thứ 90 cộng 10 của trận đối đầu này nếu không thì trận đối đầu này có tỷ số sẽ là hòa không đều và về cái thông tin phạt góc thì chỉ có là một thẻ đỏ được rút ra nhưng mà anh em thấy là về cái má thẻ vàng thì có tới là 10 thẻ được rút ra ở trong trận đấu đầu này khi mà chỉ chỉ còn 5 phạt góc còn về cái trận uh, thi đấu ở trên cái cúp nhà vua Tây Ban Nha thì Villarreal thắng cũng với tỷ số là 1-0 thì ở trong trận đấu này thì à, Villarreal đưa ra mức chấp lên tới là một trái hòa thì đã hòa kèo châu Á ở trong à, cái trận đối đầu này còn về những cái thông tin phạt góc thì em thấy nhá hàng này thì đấu với nhau thì có là 11 phạt góc nhưng mà lại tiếp tục là một trận đối đầu có rất là nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới là 5 thẻ vàng còn về cái trận đấu mà Villarreal ở cái lượt đi thắng với tỷ số là 3-0 ở cúp nhà vua Tây Ban Nha khi chỉ đưa ra bước chấp là 0.25 và đã thắng được ở ờ, với tỷ số cách biệt lên tới là 3 bàn thắng và anh em có thể quan tâm cho mình cái ma kèo đó là kèo thẻ có tới là 4 thẻ vàng được rút ra trong khi đó về cái ờ, trận đấu cuối cùng ở năm 2019 thì Villarreal thắng với tỷ số là 1-0 và anh em thấy về cái mã kèo thẻ cũng là một trận đấu có rất nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới là 7 thẻ vàng vậy anh em có thể đầu tư cho mình một cái mã kèo tài thẻ trong cái trận đối đầu sắp tới của hàng này thi đấu vào ngày 20 tháng 5 ờ, sắp tới thì anh em có thể thấy những con số thống kê mà hai này mà chạm chạm nhau thì 5 à, trên 6 trận đối đầu gần đây nhất thì có ít hơn 2,5 bàn thắng nhưng mà đều có những trận đối đầu có 8 trên 9 trận đối đầu gần đây nhất có nhiều hơn 4,5 thẻ thì sau đây chúng sẽ đưa ra cho em một số cái mã kèo để anh em có thể tham gia và đầu tư ở trong cái trận đối đầu này thì về đầu tiên mã kèo cực chấp toàn trận thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Girona được chấp 0.25 thì hiện tại Girona là cái đội bóng để lại cái ấn tượng nhiều nhất ở cái mùa giải La Liga năm nay và cùng đó hiện tại uh, à, Girona đang có cho mình vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và 48 điểm sau mà 34 vòng chỉ kém 3 điểm. Arsenal là kém uh, ờ, 9 điểm với Villarreal trong khi đó ở những cái trận đối đầu gần đây của phần sân của Ghana thi đấu khá là tốt khi mà có chiến thắng trước đối thủ mạnh đó là Real Madrid với tỷ số là 4-2 trước Sevilla à, một cái đối thủ hiện tại đang vào chung kết của cúp C2 và về cầm hòa được Real Sociedad và anh em thấy là bốn trận à, đấu gần đây nhất của La Liga của phần sân của Gilna thì họ hoàn toàn là thắng được cái má kèo châu Á trong khi cái việc mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình đội bóng này tỏ ra rất là mạnh khi mà uh, chạm trán những đối thủ khác ấy, thì đều có những chiến thắng cách biệt từ hai bàn thắng đổ lên khi Lanus là chiến thắng 4-2 trước Real Madrid và chiến thắng gần đây nhất là Mallorca với tỷ số 2-1. Trong khi đó phần sân của Valencia À, xin nói là Villarreal thì à, trong hai trận à, đối đầu gần đây nhất khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách ấy, thì đang tỏ ra yếu kém hơn khá là nhiều khi mà bị cầm hòa trước đối thủ là Valencia một đối thủ được xếp ở thứ 14 à, ở trên bảng xếp hạng hiện tại đang à, còn đang là kiểu uh, cố thoát ra khỏi nhóm cờ nền đỏ vào nằm cái nhóm an toàn ở trong mùa giải năm nay để có thể uh, chống lại cái nguy cơ xuống hạ mà lại để hòa trước đối thủ này và để thua trước Sevilla với tỷ số là 2-1. Chính vì vậy chúng tôi đưa ra cho anh các má kèo đó là Girona được chấp 0.25 ở trong cái lần đối đầu này. Còn về cái má kèo tài xỉu hiệp 1 à xin lỗi à, à về cái má kèo tài xỉu thì Dũng niêm yết cho anh má kèo là tài 2.5 thì hiện tại thằng uh, Villarreal ấy, thì chắc chắn đang có mục tiêu cho mình là vượt vào vị trí thứ tư ở trên bảng xếp hạng, vượt qua Real Sociedad thì chắc chắn cái mình tin rằng ở trong trận đối đầu này thằng uh, Villarreal sẽ là một cái đội bóng mở tỷ số đầu tiên và sau đó thì Girona nó sẽ gỡ hòa và tìm cơ hội để có thể vượt lên cái đối thủ này và mình tin chắc ở trong trận đối đầu này thì có rất là nhiều bàn thắng được ghi phải từ 3 bàn thắng đổ lên cũng như là anh em thấy là những trận đấu gần đây của hàng này mà thi đấu thì hầu như đều có từ 3 bàn thắng đổ lên thì chắc chắn mình uh, mình mới đưa ra cho em mắc kèo đó là tài 2.5 ở trong trận đối đầu này để anh em có thể tham khảo đầu tư cũng như là uh, mình đưa thêm cho anh em mắc kèo đó là mắc kèo tài góc ở trong trận đối đầu này để anh em có thể tham khảo và đầu tư luôn thì đây là ba cái mã kèo mình nhận định sớm của trận đấu này để cho anh em để tham khảo và đầu tư ở trong cái trận đối đầu của thằng à, Gilna đối đầu với à, Real Ờ, Villarreal thì đầu tiên mã kèo Girona chấp 0.25 uh, mã kèo là tài 2.75 và mã kèo góc thì đây là ba mã kèo mình niêm yết sớm cho anh em để tham khảo còn những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì phải là từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ chốt ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất vào trong nhóm của Việt Dũng ở Tele cũng như là số Zalo thì khi đó Dũng sẽ có những cái thông tin liên quan đến đội hình cũng như là những cái thông tin liên quan đến trận đấu để có thể biết chắc những mã kèo nào anh em nên đầu tư và mã kèo nào anh em nên bỏ thì Dũng xin phép nó lại một lần nữa thì hiện tại anh em nào là đang chơi qua thầu qua co chưa có cho mình một trang chơi riêng để, để có thể tự do tham gia vào đầu tư á, thì cũng như là đã chưa có cho mình một nhóm chơi một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em hoàn toàn có thể liên hệ qua cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn tận tình cho anh em thể về bờ một cách nhanh nhất thì cái nhóm của Việt Dũng ấy thì hoàn toàn là miễn phí chứ không thu bất kỳ một cái đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em có thể hoàn toàn và uh, tham gia cùng nhóm Việt Dũng và cùng với những anh em khác thì uh, sau đây Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng sợi kèo chúc anh em may mắn ở những cái má kèo mà anh em đầu tư